Khách sạn vừa khai trương ở Hải Phòng cháy lớn, ít nhất một nữ nhân viên tử vong. Lúc 12 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3, trao đổi với phóng viên báo Người đưa tin, Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn, trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hải Phòng vẫn đang nỗ lực dập tắt vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khách sạn Sao Mai, chưa thống kê cụ thể được thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng nay, tại khách sạn Sao Mai, số 54 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ cháy. Sau ít phút, cột khói đen bao trùm toàn bộ tòa nhà. Đại diện lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng có mặt tại hiện trường cho biết, đơn vị này đã điều động 6 xe chuyên dụng cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ. 11 giờ, ngọn lửa tại các tầng trên chưa được khống chế. Tại tầng 1, lửa lại bùng phát trở lại. Theo lực lượng chữa cháy, nội thất bên trong khách sạn là bằng gỗ và đệm da nên lửa cháy mạnh. Chưa nạn nhân nào được cứu, chuyển ra ngoài. Cơ quan chức năng cho biết đang nỗ lực giải cứu 4 người đang mắc kẹt trong tòa nhà, mọi ngả đường về Lạch Tray bị cấm các phương tiện, phong tỏa hiện trường để chữa cháy. Lúc 12 giờ, lãnh đạo công an phường Lạch Tray xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại đã xác định ít nhất một nữ nhân viên bị tử vong trong đám cháy. Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định có hai người khách lưu trú tại phòng 401 của khách sạn. Thời điểm này, đội cứu hộ chưa thể tiếp cận căn phòng này nên chưa thể biết chính xác sự an nguy của nạn nhân. Được biết, khách sạn Sao Mai mới chỉ được khai trương khoảng một tuần nay, đồng thời cũng là quán bán rượu Tây lớn trên phố Lạch Tray. Người dân ở đây cho biết có thể nguyên nhân ban đầu dẫn tới cháy là do chập điện. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực dập lửa và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.